hay quá ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa bà đưa mẹ đến giấc trưa say nồng để nay mẹ bế mẹ bồng mẹ ru con cả tiếng lòng chiều sáng sông lời gió ai đó ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò lời gió biết mấy đời chờ bố đi bộ đội từng giờ mẹ cái ru của mẹ ai đóng tháng ngày à ơi con ngủ cho say làn môi chôm chim ngậm đầy lời ru ru ru mẹ ngày xưa bà đưa mẹ đến giấc trưa say nồng để nay mẹ bế mẹ bồng mẹ ru con cả tiếng lòng thương sáng sớm lời ru ai đò ngắm trông muốn về quê mẹ mà không có Juro.